không khí hôm nay rộn ràng thét dắt con dâu về nên sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ đến.